chiêu cặp bền tinh nhân đo ngang đo dọc đò nào em mong thả neo người thả bên trong đường neo bên đục chẳng ai sương gió hỏi người em chẳng ai nắng mưa mà sao bên anh em thấy mình mong manh đến là